vì một vài công việc các giả so ấy thấy tôn giả Sariputta trong đêm có sáng trăng ngồi giữa trời với tóc mới cạo xong thấy vậy một giả so nói với giả so thứ hai này bạn ta có ý muốn đánh trên đầu vị sa môn này được nghe nói vậy vị giả so này nói với giả so ấy chớ có làm này bạn không làm gì được chứ vị sa môn này này bạn sa môn ấy vĩ đại có đại thần lực có đại uy lực lần thứ hai vị giả so ấy nói vị giả so này này bạn ta có ý muốn đánh trên đầu vị sa môn này lần thứ hai vị giả so này nói với vị giả so ấy chớ có làm này bạn không làm gì được với vị sa môn này bạn sa môn ấy vĩ đại có đại thần lực có đại quy lực lần thứ ba vị giải so ấy nói với vị giả so này này bạn sa môn ấy vĩ đại có đại thần lực có đại quy lực lần thứ hai vị giả so ấy nói với vị giả so này này bạn ta có ý muốn đánh trên đầu vị sa môn này lần thứ hai vị giả so này nói với vị giả so ấy chớ có làm này bạn không làm gì được với vị sa môn này này bạn sa môn ấy vị đại có đại thần đại lực có đại quy lực lần thứ ba vị giả so ấy nói với vị giả so này này bạn ta có ý muốn đánh trên đầu vị sa môn này lần thứ ba vị giả so này nói với vị giả so ấy chớ có làm này bạn không làm gì được cái vị sa môn này này bạn sa môn ấy có sa môn ấy vĩ đại có đại thần lực có đại quy lực rồi dạ so ấy không nghe theo dạ so này liền đánh trên đầu tôn giả sariputta với cái đánh này có thể làm ngã con voi 7 đến 8 khỉ tai cao hay làm bể tan ngọn núi lớn ngay lúc ấy dạ so ấy hét lớn tôi bị cháy tôi bị cháy và rơi vào địa ngục và dạ, con đã đọc xong đoạn 1 cảm ơn cô như pháp đã bớt bài xin gửi mít lại cho xích pháp nguồn lào cai dạ sa thú cô trần đạo con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ân đức phật ân đức pháp ân đức tăng con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tuệ đức con kính lễ cô tu nữ như pháp dạ con à, xin kính chào toàn thể đạo tràng cảm ơn cô như pháp cô trần đạo cô hoàng dạ con lana với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy tôn giả Sariputta bị đánh trên đầu. Thấy vậy liền đến tôn giả Sariputta, sau khi đến nói với tôn giả Sariputta, mong rằng hiền giả có thể kham nhẫn, mong rằng hiền giả có thể chịu đựng, mong rằng hiền giả không có đau đớn. Này hiền giả Mốc Gá lá Ná, tôi có thể kham nhẫn, hiền giả Mốc Gá lá Ná, tôi có thể chịu đựng, hiền giả Mốc Gá la ná nhưng đầu tôi có đau thật vi diệu thay hiền giả Sariputta hiền giả Sariputta thật có thần lực lớn thật có uy lực lớn ở đây thưa hiền giả Sutta con dạ xoa đánh trên đầu hiền giả đánh thật mạnh với cái đánh ấy có thể làm ngã con voi làm ngã coi 7 đến 8 khỉu tay can hay làm bể tan ngọn núi lớn và tôn giả Sariputta nói như sau này hiền giả mốc gá la ná tôi có thể kham nhẫn này hiền giả mốc gá la ná tôi có thể chịu đựng nhưng tôi có hơi đau đầu thật vi diệu thay hiền giả mốc gá la ná thi hữu hiền giả mốc gá la ná có đại thần lực là tôn giả Maha Mốc Gá La Ná có đại uy lực vì rằng hiền giả có thể thấy được dạ xoa nhưng này nhưng tôi này không thấy được một con quỷ đói Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân nghe được câu chuyện như vậy giữa hai vị long tượng ấy. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Tâm ai như tảng đá, an chú không dao động, không tham vật khả ái, đáng phấn nộ không sân, tâm ai tu như vậy, từ đâu khổ đến được. Hết ạ. Dạ con đã đọc xong phần đoạn 2 con cánh dâng mách đến à, cô Cẩm Vân ạ. Dạ xa thủ. Sa thú, sa thú, kính cảm ơn Sít Pháp Nguồn làm Cai nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sanh kha giá con kính định lễ đức phật con kính định lễ giáo pháp con kính định lễ đức tăng con kính định lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room con xin đọc kinh tiểu bộ y tý bút tá cá kinh phật tự thuyết chương 4 phẩm mê ghi giá bài 4 như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở ra chá gá há tại quê lú quá ná, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ tôn giả Sari Bút Tá già tôn giả Má Ha Mốc Cá Ná trú ở trong động chim bồ câu Lúc bấy giờ tôn giả Sariputta trong đêm có sáng trăng ngồi giữa trời với tóc mới được cạo xong. <clears throat> đang nhập định, có hai giả so là bạn với nhau, đang đi từ phương Nam lên phương Bắc vì một vài công việc. Các võ so ấy thấy tôn giả Sariputta trong đêm có sáng trăng ngồi giữa trời với tóc mới cạo xong thấy vậy một dọ dạ so nói với dạ so thứ hai này bạn ta có ý muốn đánh trên đầu vị sa môn này được nghe nói vậy vị dạ so này nói với dạ so ấy chớ có làm này bạn không làm gì được với sa môn này bạn sa môn ấy vĩ đại có đại thần lực có đại uy lực lần thứ hai vị giả so ấy nói với vị giả so này này bạn ta có ý muốn đánh trên đầu vị sa môn này lần thứ hai vị xạ dạ so này nói với vị so dạ so ấy chớ có làm này bạn không làm gì được với vị sa môn này bạn sa môn ấy vĩ đại có đại thần lực có đại quy lực lần thứ ba vị dạ so ấy nói với vị dạ so này này bạn ta có ý muốn đánh trên đầu của vị sa môn này lần thứ ba vị xạ, dạ so này nói với vị xạ dạ so ấy chớ có làm này bạn không làm gì được với vị sa môn này bạn sa môn ấy vĩ đại có đại thần lực có đại uy lực rồi dạ so ấy không nghe theo dạ so này liền đánh trên đầu tôn giả Sariputta với cái đánh này có thể làm ngã con voi đến bảy tám khuyển tay cao hay làm bể tan ngọn núi lớn ngay lúc ấy dạ so ấy hét lớn tôi bị cháy tôi bị cháy và rơi vào đại địa và hết đoạn một và dạ, mến mời bàn tay kế tiếp mời Nhung Phạm nha mời à, Hạnh Kiểm nha mời quý vị nha Dạ sa thủ sa thủ kính cảm ơn cô cảm Vân. Nam mô Bích Thai giá. Dạ một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức như pháp kính chào đạo tràng. Dạ bằng cô Hình Kiểm ơi. Mời cô Hình Kiểm mời Nhung Phạm ạ. À. Dạ xin mời bàn tay quý vị ạ. À. Alo, Nhung Phạm có nghe được âm thanh như pháp không? Cô Hình Kiểm có nghe được không? Dạ, sa thú kính chào anh chị Phan Quang Liêm. Kính chào người phương Nam và dạ, cảm ơn Pháp môn Lào Cai Và dạ, có lẽ là Nhung Phạm không cầm mít được phải không Nhung Phạm Cô Hạnh Kiếm cũng không cầm mít được hả Và dạ, Thi Na vào thì lại này Chắc nghe không được hay sao chạy ra rồi Và một lần nữa như Pháp kính mời đầu tràng ạ à mà vị nào chưa có ông bài thì có thể đưa bàn tay của mình lên à dạ trong khi chờ đợi dạ trong khi chờ đợi à, cô Trần Đạo có trước máy không cô Trần Đạo có để thể đọc được à, đoạn 2 không tại vì cô ít được vào room đó như pháp mến tính mời cô đọc đoạn 2 dạ nếu cô Trần Đạo có trước máy trong khi chờ đợi những bàn tay và yeah, sa thú mời cô nha Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ thượng tổ Minh Hạnh, Đại Đức Tự Đức cùng chư tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tôi nói nhiều khác. Kính chào quý anh chị đồng đạo tràng. Con xin đọc đoạn 2 tôn giả Maha Mokgalana giới thi nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy tôn giả Sariputta bị đánh trên đầu thấy vậy liền đến tôn giả Sariputta sau khi đến nói với tôn giả Sariputta mong rằng hiền giả có thể kham nhẫn mong rằng hiền giả có thể chịu đựng mong rằng hiền giả không có đau đớn này hiền giả móc ra lá ná tôi có thể kham nhận hiền giả mốc ga la ná tôi có thể chịu đựng hiền giả mốc ga la ná nhưng đầu tôi có đau thật di diệu thai hiền giả sariputta hiền giả sariputta thật có thần lực lớn thật có quy lực lớn ở đây thưa hiền giả sariputta có con giả dạ so đánh đầu hiền giả đánh thật mạnh Với cái đánh ấy có thể làm ngã con voi 7 đến 8 khủy tai cao hay làm bể tan ngọn núi lớn và tôn giả Sariputta đã nói như sau. Này hiền giả Moggallana, tôi có thể cam nhận. Này hiền giả Moggallana, tôi có thể chịu đựng, nhưng tôi có hơi đau đầu. Thật di diệu thay, hiền giả Moggallana, thật khi hữu thai hiền giả mốt ga la na có đại thần lực là tôn giả mốt ga la na có đại quy lực vì rằng hiền giả có thể thấy được giả soa nhưng tôi này không thấy được một con quỷ đói thế tôn với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân nghe được câu chuyện như vậy giữa hai vị long lượng ấy Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Đoạn 4 Tâm ai như tảng đá, an trú không dao động, không tham vật khả ái, đáng phẫn nộ, không sân. Tâm ai tu như vậy, từ đau khổ đến được. Và dạ, cảm ơn cô Như Pháp đã tốt đài. Con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. À. Con kính đảnh lễ... Uh, thượng tọa pháp tăng Dạ, sa thủ sa thủ kính cảm ơn cô Trần Đạo. Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo đã cho Như Pháp biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Thai Giá, con thành kính lãnh lễ thường tọa Pháp tăng cùng chư Tôn Đức vừa quan âm và đạo tràng. Dạ cảm ơn cô Hoa Nguyệt. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, Như Pháp kính chào đạo tràng, sa thú, sa thú, Như Pháp kính cảm ơn tất cả quý cô đã đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên để ôn bài ngày hôm nay. Dạ bây giờ thì cũng đã có thường tọa Pháp Tân qua đạo tràng và um, con xin phép cũng đến giờ học bài mới. Dạ. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp nắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư à, à, để chúng ta sẽ học bài mới ngày hôm nay ạ à. nam mô bích tha giá nam mô tham ma giá nam mô sanh kha giá nam mô ta sa Pha bhagavato arahato samma Ha sa nam mô ta sa Pha bhagavato arahato samma Ha sa nam mô tà sa bhagavato arahato samma sambuddhasa hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh na nghiệp bướng bề nặng gánh lo toan ít khi tâm trì rảnh ra nga não phiền kết thuộc sẵn tham còn nhiều nghe tranh pháp như người được ngọc qua nghe pháp nhiều chư phật gợi khen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 thường tọa pháp tân giảng dạy bài học ngày hôm nay dạ, cho con 30 giây để con hết bài ra dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ cho con hôm nay con gần như bao sân nên có nhiều sơ sức dạ dạ kinh tiểu y bộ bút Tá Cá kinh hật Tự Thuyết chương bốn phẩm mê khí giá bài 7 đi Nam Á Ô không sai rồi Dạ Dạ con sai rồi Hôm nay học lại bài cũ Hôm trước um, mà sư giảng không có được uh, trọn vẹn Do bị uh, banh thoát Nó không cho mọi người vào đạo tràng Dạ con xin sám hối con con có tài lại ạ à. Kinh tiểu bộ y tư Itivuttaka Kinh Phật Tự Thuyết chương 4 Phẩm Mê Đá Bài 5 Như vậy tao nghe một thời Thế Tôn trú ở Kosambi Tại khu vườn Gosita Lúc bấy giờ Thế Tôn sống bị các tỷ kheo tỷ kheo ni nam cư sĩ nữ cư sĩ các vua các đại thần của vua các ngoại đạo các đệ tử ngoại đạo quấy rầy bị quấy rầy nên khổ không có thoải mái ăn ổn rồi thế tôn suy nghĩ như sau Chà dạ, cảm ơn đạo tràng cho như pháp biết được tín hiệu Nay ta sống bị các tỳ kheo, tỳ kheo ni vân vân quấy rầy Vì bị quấy rầy nên khổ không có thoải mái ăn ổn Vậy ta nên vậy, vậy ta hãy sống một mình xa rời đại chúng rồi thể tông vào buổi sáng đắp y cầm y bát vào câu để khất thực khất thực ở cơm xong sau buổi ăn đi khi đi khất thực trở về liền dọn dẹp sàn tò của mình cầm y bát không nói cho thị giả biết không báo cho chúng tỳ kheo biết một mình không có người thứ hai ra đi bộ hành hướng đến Bali Malilay Giá Cá tiếp tục bộ hành và đi đến Malilay Giá Cá tại đây Thế Tôn sống ở Malilay Giá Cá khống rừng khắp chi tá dưới gốc cây sa la hoặc đá rồi một con voi bị các con voi bị các con voi cái các con voi con các con voi còn mũ quấy rầy ăn cỏ với đầu ngọn bị cắt ăn cỏ với đầu ngọn bị cắt đứt ăn các cành cây bị gãy uống nước bị vẫn đục khi hụp lặn xong nên khỏi nước nó bị các con voi cái cọ sát thân hình vì bị quấy rầy nên khổ không có thoải mái an ổn Rồi con voi ấy suy nghĩ Ta bị các con voi Các con voi cái vân vân Ta vì bị phiền Quấy rầy nên khổ Không có thoải mái an ổn Vậy ta hãy sống một mình xa rời khỏi đàn voi rồi con voi ấy rời khỏi đàn voi đi đến Bali lấy giá cá tại khóm rừng Rakhita ở gốc cây Sala đá. Tại đấy con voi ấy lại tại chỗ nào Thế Tông ở tại chỗ ấy nó dọn sạch cỏ với cái vòi của mình đem nước uống đồ ăn để Thế Tông dùng rồi thế tôn trong khi sống độc cư thiền định tư tưởng như sau được khởi lên ta trước đây bị các tỷ kheo tỷ kheo ni vân vân quấy rầy không có thoải mái an ổn nay ta sống không có bị các tỷ kheo vân vân không có bị các ngoại đạo đệ tử các ngoại đạo quấy rầy vì không bị quấy rầy ta sẽ sống an lạc thoải mái còn con voi ấy cũng khởi lên suy nghĩ như sau trước đây ta sống bị các con voi vân vân quấy rầy vì bị quấy rầy nên khổ không có thoải mái ăn ổn nay ta sống không bị các con voi quấy vân vân quấy rầy ta ăn cỏ với đầu ngọn không bị cắt đứt ăn các cành cây không bị bẻ gãy uống nước không bị vận đục khi hợp lạc xong lên cõi nước ta không bị các con voi cái cỏ sát thân hình ta không bị quấy rầy nên sống an lạc thoải mái an ổn rồi thể tôn sau khi biết hạnh viễn ly của mình với tâm của mình biết được tâm của con voi ấy ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này năm đây là voi với voi với voi có ngà lợn với tâm điều phục tâm một mình vui thích rừng dạ hết câu 5 dạ con xin đọc câu 6 la mã như vậy tôi nghe một thời thể tôn trú ở sao quá thi tại chê ta quá ná khu vườn ông anna thapin đi cá lúc bấy giờ tôn giả phin đôn la pha đã đoạt chả ngồi không xa thế tôn bao nhiêu ngồi kiết già lưng thẳng sắm mở rừng đi khất thực mặt y lượng từ động rác chỉ mang ba y ít dục biết đủ viện ly không ưa thích hội họp tinh cần tinh tấn nói nói hạnh đầu đà nơi hạnh đầu đà chú tâm vào tăng thượng tâm thế tôn thế tôn giả kinh đô la pha ra đòa chá ngồi không xa bao nhiêu ngồi kiết già lưng thẳng vân vân chú tâm vào tăng thượng tâm rồi thể tôn sau khi biết rõ ý nghĩa này ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này không mắng không gia hại chế ngự trong giới bổn tiết độ trong ăn uống nằm ngồi chỉ một mình chủ tâm vào tăng thượng kính lời chư phật dạy dạ câu 6 đã hết con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp tân từ bi giảng giải hai bài học ngày hôm nay như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa dạ con kính dân mít đến sư ạ à. dạ nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sang Khai giá à, con thành kính đảnh lễ ơn à, đức tam bảo đức phật giáo pháp và chư tăng <clears throat> kính đảnh lễ chư tôn đức kính chào đại chúng ở trong rinh dạ quý vị à, có nghe rõ không ạ à? chúng tôi uh, hai tuần rồi không có giảng ở trong room uh, pháp cú này lý do cái tuần đầu thì à, mới chuẩn bị giảng thì nó lại bị trục trặc banh thoát cho nên là không có vào room được tuần vừa rồi thì đi mệt đi xa quá rồi mệt cho nên là cũng không có vào được hôm nay thì chúng tôi đang cố gắng vào cũng mới vừa đi Sài Gòn về à, à, thăm thượng à, hòa thượng Chí Tâm bị bệnh cho nên là đi thăm sợ về không kịp khi nãy là cô tu nữ như pháp về có gọi hỏi chúng tôi sợ về không kịp là mất công trông chờ nữa chúng tôi nói thôi để tôi về kịp thì sư về kịp thì sư sẽ liên hệ sư giảng nhưng mà về kịp Ừ. Bây giờ à, đi vào cái à, buổi học hôm nay à, Tuần trước đó, à, hai tuần trước đó, Thì chúng ta học bài 5, bài 6 Nhưng mà do rằng là không có giảng được cho nên còn nợ tới ngày hôm nay Dạ yeah. Do vậy thì à, bây giờ để ờ, bước vào giảng thì chúng tôi xin ờ, cùng quý vị hướng về à, Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bút thăng Phagawan tăng Á Phí Hoa Đề Mỹ Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A-La-Hán Chánh Đẳng giá, Đấng Thiên Nhân Sư Bi Trí Vẹn Toàn phá quá ta tham mô tham Phagawata Thammo sa Masami Nhất tâm định lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng Đạo chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc thiết thực hiện tiền vượt thời gian đến để chứng ngộ phá quá quá tô sa ca san khô san Sawakasankho Sankhang mỹ Nhất tâm định lễ chư hiền thánh tăng các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu mở ơn tam bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô bút Tha Giá. Chúng tôi à, thấy rằng à, là bài 6, bài 5 nó có mối liên quan với nhau bài năm thì ờ, nói về cái đời sống của Đức Phật ờ, độc cư ờ, mà cái sự kiện nó xảy ra đó là sự kiện Kosambi lúc đó là chưa tỳ kheo bất hòa cho nên Đức Phật can gián hoài cũng không được Đức Phật quở rầy cũng không nghe cuối cùng thì Đức Phật ngày đi vào trong rừng Ba Lây Giá Cá Ba Lây Giá Cá thì có lẽ là con của tên của một khu rừng nhưng mà co do con voi nó sống trong khu rừng đó, đó cho nên là gọi là voi ba lay giá cát luôn thì chúng ta thấy cái hình ảnh của Đức Phật ờ, khi mà ngài đến đó ngài ờ, tịnh tọa trong 3 tháng mùa mưa an cư 3 tháng mùa mưa đó thì có con voi với lại có con khỉ hầu ngài và đời sống của ngài đó thì ờ, độc cư Ờ, mình cũng nghĩ giống như là một con voi vậy đó ừ. thì ờ, nó có cái ờ, nó cái cái vẻ đẹp của con voi á, là cái ngà thì với một cái người bậc trí đó thì chinh phục được tâm điều phục được tâm thì đó là cái điều quý nhất thì cái hình ảnh mà chúng ta thấy ở đây đó là như đức phật ngài thích đời sống độc cư ờ, ngài thích đời sống độc cư do đó là cái việc mà chúng ta thấy à, xuyên suốt trong giáo pháp của đức phật đó ờ, thì đức phật ờ, nêu lên sự khổ và nêu, đến cái sự chấm dứt khổ cũng khi nói đến chấm dứt khổ đó thì đức phật dạy cho chúng ta biết rằng phải tìm cái phương cách phương cách để làm cho chấm dứt khổ bằng cách độc cư thiền định Ừ, hoặc là hành giới định và tuệ ừ. riêng cái bài số 6 này đó thì à, nó sự kiện nó xảy ra ở tại Savatthi Chetawana Chetawana ở đây chúng ta gọi là kỳ Đà Lâm hay là uh, kỳ viên uh, kỳ viên chữ qua ná nó giống như khu rừng chữ kỳ đà ở đây phiên âm từ chữ chê tá uh, có nghĩa là một tên của một cái ờ, vị hoàng tử hoàng tử cho nên là nếu mà ai biết cái sự kiện này đó thì ờ, hoàng tử kỳ đà nó bán đất cho ông cấp cô độc để xây cái chùa kỳ viên <laughs> cái chùa kỳ viên nhưng mà rồi đó là bán đất hết nhưng mà cây thì ờ, ông quan hỷ quá ông thấy ông, ông cấp cô độc á với điều kiện là trải vàng đến đâu là lấy đất tới đó À, khi mà nói như vậy rồi là ông cấp cô độc đem xe bò chở vàng lại xếp xếp hàng xếp dưới mặt đất xếp trải vàng đến đâu là lấy lấy đất đến đó rồi cuối cùng mà có những cái cây không có lót lót ừ, không có lót đất không có lót vàng cho nên là cái cây cũng còn thuộc sở hữu của ông thái tử kỳ đà cho nên ông thái tử kỳ đà cũng nói lên một điều đó là cái cây đó tôi xin cúng cho phật cúng cho cho chư Phật Đức Phật và chư Tăng ừ. cho nên là trong kinh có miêu lạ là giường của ông cấp cô độc nhưng mà cây của thái tử kỳ kỳ đà nói như vậy để nói sơ qua thôi để chúng ta thấy rằng ở đây đó nói đến một cái vị trưởng lão tên là Binh Đô Đá Pharadocha Pharadocha thì ờ, cái vị trưởng lão này đã là theo trong cái ờ, lời kinh kể lại đó thì ờ, ngài ngồi ở đó ngồi kiết già lưng thẳng ở cách xa đức thế tôn không bao xa ờ. thì đời sống của ngài đó thì thích sống độc cư đi khất thực độc cư đi khất thực và lượm y lượm y mặc y từ gọi là y phấn tảo đó Ờ, cái y này cái cái, cái vải này đó thì quý vị biết rằng à, được gọi là vải chứ không gọi là y ừ. vải ờ, vải vải phấn tảo hay là bằng vải vải tha hoa ma mộ địa đó cái vải mà gọi là băng si đó ờ, thì cái vải đó là cái quấn những thây ma đó những cái xác chết đó quấn ở trong rồi đem ra tha ma mộ địa để ở ngoài đó à, bởi vì Ấn Độ họ có cái cách lâm tán nữa quý vị yeah. À, mà Tây Tạng thì à, họ còn cái cách là điểu tán đó tức là do cái vùng Tây Tạng chúng ta thấy rằng à, có con những cái con con con con kênh quả quả rất là nhiều cho nên là khi mà bỏ xác ở đó là cái cái con đó nó ăn nó ăn là còn cái bộ xương khô thôi ừ, khô quay trắng luôn cái vải đó là người ta lượm về người ta giặt sạch đi rồi ta mai thì cái mai cái vải đó thì chúng ta biết rằng vải đó lượm từ đống rác hay là vải từ ở tha ma mộ địa đấy cái vải đó là vải là, là vải vải băng sô cô lá hay là y hay là vải phấn tảo ừ, chúng ta lưu ý à, cái vị trưởng lão này thì à, có những cái hạnh như vậy rồi à, chỉ mặc ba bay thôi ba y thì à, ở đây ba y ba y cái y thứ nhất là cái y antara wasaka ừ, tức là chỉ cho cái y nội này ừ, cái y nội này cái y nội mà chưa tăng thường bạc bạn quấn ở bên dưới đó người ta gọi là cái y nội ừ, hay hay mình phiên âm gọi cái y an đà hội <laughs> an đà hội do ấy nó vừa khuyên âm rồi vừa vừa vừa Ừ, phiên âm ừ, chữ antara wasaka cho nên là mình gọi là an đà hội y thứ hai đó là y uh, uttara wasaka ừ, wasakan ờ, uttara tức là chỉ cho cái y dài trái tới cái y mà chưa tăng thường bận ở trong chùa hoặc là đi ra ngoài đó dắt lên trên vai ở trong chùa thì dắt ở bả vai chừa một bên vai phải đó bên vai phải thì cái y đó gọi là y vai trái do cái chữ uttara à, uttara cho nên là ở đây đó là thôi gọi là còn gọi là y thượng y đó à, đó là cái y thứ hai và cái y thứ ba nữa là y uh, sankadi uh, sankatiya tức là chỉ cho cái cái y tăng và lê mà mình thấy chưa tăng thái thường bận mà cái là dắt lên rồi cột lại đó khi làm lễ hay là đi ra đường gì họ cũng hay có những cái trường phái uh, trường phái mặc dù là Phật giáo uh, Nam truyền thiệt nhưng mà họ có những trường phái thì họ lâm y có những trường phái thì họ quấn y dây trái ra đường rồi họ dắt y tăng và lê thì nói chung là có những cái trường phái như vậy nhưng mà cái y đó, đó thì ờ, đối với chư tăng nam tông mà, mà, mà Việt Nam mình á, thì khi nào mà có làm lễ ví dụ như là uh, sám hối phát lồ này rồi uh, lễ dân y ca thi ná à, những vị thọ y tuyên ngôn uh, giao y thọ y đó là lễ lễ lễ xuất gia à, xuất gia sa di hay là tỳ kheo thì thường là có mặt những cái y đó thì gọi là tam y à, tam y là ba cái y đó ha. rồi à, ở đây đó chúng ta thấy là à, vị ấy à, khi mà thọ dụng các cái món cái tứ vật dụng á, ta gọi là tứ vật dụng thọ dụng vì ấy rất là cẩn trọng cẩn trọng ờ, cẩn trọng đó tức là thọ dụng một cách chánh niệm tỉnh giác à, à, tức là từ ở cái y phục vật thực à, thuốc chữa bệnh và sàn tọa tức là chỉ cho cốc liêu đó thì vị đấy ờ, nó vừa chừng vừa chừng để vị ấy thọ dụng và vị ấy chỉ sống một cuộc đời đi khất thực thôi ừ, khất thực thôi ừ, và ở đây đó thì à, à, khi mà nói đến cái việc mà một người mà đi à, trì bình khất thực đó thì vị ấy sống à, diễn ly ít dục thiểu dục và tri túc tức là biết đủ và ừ, và muốn ít muốn ít cho nên là vị này có một cái hạnh đầu đà đầu đà nói những cái công hạnh như vậy đó để à, chúng ta nói đến cái câu kệ ở đây mà đức thế tôn ngài à, khi mà ngài đã nói chuyện với lại à, ờ, khi mà thế tôn ngài thấy tôn giả bên đối lập phara đo chá ngồi không xa bao nhiêu đó thì lúc bấy giờ thì chú tâm vào cái đời sống tăng thượng tâm tăng thượng tâm ở đây đó là chúng ta gọi là chữ à, athichitta tức là ờ, cái à, gọi là tăng thượng tâm mà tăng thượng tâm ở đây thì chỉ cho các cái thiền chứng nha, các cái thiền chứng à, các cái thiền chứng của một cái vị hành giả bây giờ trở lại cái câu kệ cái bài kệ mà à, mà mà mà mà Đức Phật ngài à, à, Đức Phật ngài nói lên như thế này nè không mắng không gia hại chế ngự trong giới bổ tiết độ trong ăn uống nằm ngồi chỉ một mình chú tâm vào tăng thượng chính là lời Phật dạy. Ừ. Chúng ta thấy à, cái đời sống của các vị ừ, chư tăng ngày xưa đó thì à, các ngài à, cái hoàn cảnh sống cho nên là các ngài cũng sống rất là đơn giản, rất là đơn giản. Và các ngài chỉ ừ, chuyên tâm ờ, vào cái đời sống thứ nhất là phải nghiêm trì giới bổn ừ, từ ở cái việc mà uh, ờ, giới bổn thanh tịnh giới hay là gọi là tứ thanh giới đó tức là uh, những cái điều mà Đức Phật ngài ban hành chúng ta nhớ rằng uh, luật tạng á, thì à, Đức Phật ban hành độ khoảng hạ thứ 12 trở đi ừ. có nghĩa là trước 12 năm trước đó đó 12 hạ trước đó, đó thì Đức Phật chưa có ban hành luật ừ, giới luật bởi vì cái thời thời đó là chưa tăng chưa đông rồi cái đời sau của chư tăng rất là thánh thiện cho nên là Đức Phật à, chưa có ờ, có có ban hành giới luật nhưng mà từ hạ 12 trở đi thì Đức Phật ngài mới mới ban hành giới luật thì cái cái giới luật là những cái điều mà Đức ờ, có có những người Đức Phật á ngài không có không có ban hành trước nhưng mà có một người nào đó vi phạm á ừ, sự thật ra mình nói vi phạm thì à, bởi vì chưa ban hành mà sao vi phạm sự thật ra là không phải vi phạm nhưng mà có một người làm một cái gì gì, gì đó à, Đức Phật thấy à, chính cái việc làm của người đó hành vi của cái cái vị tỳ kheo đó đó à, Đức Phật thấy rằng à, nó nó ảnh hưởng đến cái đời sống phạm hạnh nhà dạ, nó làm cho cái đời sống phạm hạnh không tiến hóa được cái thứ hai nữa ảnh hưởng đến cái cái cái cái, cái quy uy tín của tăng đoàn đó à, cho nên là à, Đức Phật ngày mới ban hành à, ban hành cái điều luật thì kể từ cái người đầu tiên thì chưa có phạm lực nhưng mà cái người thứ hai trở đi thì khi mà Đức Phật ngày ngày ban hành rồi đó thì kể từ ngày thứ, người thứ hai trở đi à, phạm đến những điều đó thì gọi là phạm giới luật ừ, phạm giới luật ừ, chúng ta biết là như vậy như vậy thì ở đây đó trong cái giới luật thì cái vị tỳ kheo đó đó sống có cái gọi là uh, giới bổn thanh tịnh giới tức là vị đó phải uh, có cái sự am tường hiểu rõ về những cái điều học mà mình ờ, phạm hay là không phạm phạm nhẹ hay là ờ, phạm nặng thì mình cần phải biết chứ không phải là không biết à, nếu mà mình không biết thì ờ, có lẽ là mình mình làm mà mình không hay à, cho nên là đòi hỏi một cái vị tỳ kheo về vấn đề giới bổn là mình cần phải có cái sự an tường tức là giới bổn thanh tịnh giới cái thứ hai nữa nó là nói đến cái giới nữa đó là cái đời sống phải có thu thúc lục căn tức là à, thu thúc bằng mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm bằng cái gì bằng đời sống chánh niệm và tỉnh giác khi đi đứng nằm ngồi mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm à, thân xúc chạm và ý suy nghĩ thì vị đó luôn luôn có chánh niệm và tỉnh giác thì nếu không có chánh niệm tỉnh giác thì tâm tạp loạn à, tâm tạp niệm khi mà tạp niệm sanh khởi lên thì pháp bất thiện nó sẽ dấy lên à, cho nên là cả cái cả cái giới nó cũng không thanh tịnh được nữa cho nên là đức phật ngày dạy à, một vị tỳ kheo á, ngoài cái giới bổn thanh tịnh giới thì cần có cái sự am tường hiểu rõ còn cái thứ hai nữa là à, vị tỳ kheo cần phải có cái sự thu thúc các căn của mình bằng cái cái sự chánh niệm và tỉnh giác bởi vì à, nếu chúng ta không thu thúc thì à, không có thu thúc lục căn á tức là không có chánh niệm và tỉnh giác trong cái qua cái nhìn à, cái nghe rồi cái thấy cái ngửi cái nếm cái đụng đó cái suy nghĩ đó thì cái tâm nó bị bị bị bị thất niệm rất là nhiều nó không được tốt nó làm ảnh hưởng đến cái đời sống tu hành cái thứ ba nữa đó là nói đến cái thanh tịnh giới đó là cái rồi là thọ dụng thanh tịnh giới thọ dụng thanh tịnh giới à, vị tỳ kheo trong bốn món vật dụng thì à, cần phải à, biết à, trong cái cách thọ dụng của mình à, thọ dụng không cả ăn à, rồi mặc à, rồi y phục rồi là à, vật thực rồi trú xứ và thuốc chữa bệnh thì mình cần phải quán tưởng những cái điều đó Ừ, đoán tưởng gì rồi đó rồi à, cái à, à, đời sống nữa đó là cái giới nữa đó là chánh mạng thanh tịnh giới tức là vị tỷ kheo phải trong bốn cái món vật dụng của mình trong đời sống của mình không có sống một cái đời sống tà hạnh mà chỉ là thọ dụng được những cái gì bởi những cái người đàn tính cúng dường ừ, chứ không phải là À, làm bằng những cái nghề nghiệp này bằng nghề nghiệp kia để có những cái điều đó có những cái lợi tức đó thì cái đời sống nó nó cũng chưa phải là chánh mạng mà muốn chánh mạng được tôn tốt đẹp đó thì cái vị hành giả cần phải sống một cái đời sống độc cư à, thiền định và trì bệnh khất ờ, khất thực á, thì mới có được cái cái cái sự lợi lạc đó có được sự lợi lạc đó và tôn giả bình ờ, bình đồ bình đồ lá pharaoh đo chá này đó thì à, sống một cái đời sống là như vậy cho nên rằng là ở đây đó là một cái người mà tu ờ, là gọi là tu thiền đấy mình gọi là tăng thượng tâm á cái vị mà mà đạt được cái tăng thượng tâm tức là chỉ cho chứng đắc được uh, sơ thiền nhị thiền tam thiền và tứ thiền sự thật ra đó là cái người tu thiền đó chúng ta thấy rằng người ta không không không phải là ờ, người ta không có biết về cái cái lời dạy của Phật đâu ờ, người ta đã trải qua hết rồi người ta đã có những cái sự chiêm nghiệm lắm rồi ờ, cho nên là khi mà bây giờ là họ họ chuyên tâm lo cái việc mà trao dồi cái tâm thôi cho nên là họ chế ngự ở trong giới bổn rồi ngay cả cái chữ ờ, gì ở bên ngoài xúc chạm ở bên ngoài cả cái người ưa cái người thương cả cái người ghét cái người chống bán hay là cái người thuần thuần phục đó thì những cái điều đó đối với các ngài nó không có làm tổn hại bất cứ ai đối với những vị đó không làm tổn hại ai dù là người đó họ có gia hại mắng nhiếc như thế nào thì cái người đó họ không có nghĩ đến cái cách hại của người kia người còn lại người kia rồi á là chúng ta thấy rằng là à, tiết độ ở trong cái sự ăn uống à, trong kinh nói là sự thật ra là là mình à, cần có ăn thì mới có thể rằng làm cho cơ thể mình à, nó khỏe mạnh được nha dạ. yeah. bởi vì cái cơ thể của mình là cần phải nạp những cái năng lượng yeah. Dạ. giống như là mình mình có cái thân này thì mình phải nạp đoàn thực à, trong à, trong kinh trường bộ à, đức phật ngài có nói bốn cái loại phật thực đó thì à, đoàn thực xúc thực thức thực và tư niệm thực đó thì à, à, ba cái thực kia nó thuộc về tâm à, thuộc về tâm tức là thức thực tư niệm thực và xúc thực đó nó thuộc về tâm nhưng mà cái cái cái cái thực phẩm đầu tiên thì gọi là đoàn thực thì bao gồm các cái chất dưỡng tố cả chất lỏng lẫn chất đặc à, chất cứng hoặc chất mềm đó nó là những cái dưỡng tố để nuôi cơ thể mình đó, thì à, nó không thể thiếu à, nó không thể thiếu cho nên là mình dùng các cái món vật thực á thì à, phải có cái gọi là Đức Phật ngài nói là mình à, gọi là còn còn còn còn ba miếng nữa no đó. À, thì mình phải dừng lại đừng nên ăn quá no hoặc là mình à, cũng đừng có tham đắm ở trong các cái món Ờ, các cái thực phẩm nó tập cho cái tâm của mình đừng có đóng nhiễm ờ, tập cho cái tâm của mình đừng đóng nhiễm rồi khi cái tâm của mình không có đóng nhiễm như vậy đó thì đó là một cách để giúp cho cái cái đời sống tu hành của mình nó nó được tốt đẹp nhà dạ, yeah, nó được tốt đẹp bởi vì sao ở đây đó là khi mà mình có tiết độ vật thực đó thì mình không có nặng nề về cái chuyện về việc mà ăn uống ăn ra sao thì ăn à, uống ra sao thì uống chứ mình cũng không có có nặng lòng về cái chuyện ăn uống à, không có nặng lòng về chuyện không lo toan về chuyện ăn uống à, chỉ cần có để nuôi cơ thể này à, ở bên ngoài đời à, thì người ta có thể rằng ăn ngon ăn sung mặc sướng gì đó thì cái chuyện đó là chuyện của cái người ngoài đời nhưng mà cái người tu á, là nghĩ rằng á, là dùng các cái món vật thực này để nuôi sống cơ thể này mà thôi ừ, cho nên là nói là không phải ăn khỏe mạnh như những lực sĩ ờ, không phải ăn như là à, tiết chế hay là ăn à, ăn cử kiên như là những cái người à, gọi là những cái người hoa hậu hay là những người à, duyên dáng tạo nên sắc đẹp mà thế gian thường nói tức là người ta ăn kiêng cái này người ta ăn cái nọ để cho da người ta đẹp làm cho dáng người ta đẹp vân vân thì không phải cái người người tu thì không phải là ăn để à, làm cho cái người đẹp hay là à, ăn để thỏa thích ở trong đó hoặc là ăn để vui đùa ở trong đó mà ăn để để để để nuôi sống cơ thể này thôi à, đó là như vậy để nuôi sống cơ thể này thôi và ở đây đó khi nói là nằm ngồi chỉ một mình một mình ở đây chúng ta hiểu là chỉ là một nghĩa đen nhưng mà nó còn có một cái nghĩa bóng nữa ờ, một mình ở đây nghĩa đen tức là người sống độc cư đó dạ. người sống độc cư độc cư là xung quanh mình là không có ai dạ. ờ, cái người mà sống độc cư á, mà mình à, có cái gọi là mình mình mình vui ở trong đạo đó thì uh, thật sự ra thì à, khi mà mình vui ở trong đạo đó thì mình mới có thể sống một cái đời sống độc cư được còn nếu như mà mình không có vui ở trong đạo đó thì mình không thể nào mà sống một cái đời sống độc cư được à, chúng ta lưu ý như vậy như vậy thì cái người mà vui thích sống trong độc cư yeah, vui thích sống trong độc cư thì à, cái người đó họ à, thật sự là tìm được cái sự an vui cho chính mình cái nghĩa của một mình ở đây nữa đó là gì à, tức là mình chỉ chuyên tâm nhất tâm vào một trong đề mục à, tức là cái hành xứ của mình à, hành xứ của mình hành xứ của một cái vị hành giả thiền tập đó tức là mình lúc nào cũng chuyên tâm vào trong cái đề mục mà mình à, mình đang theo dõi và đang gắn tâm vào đó cho nên là khi mà mình chuyên tâm vào đó thì cái tâm của mình không có tán loạn à, cái tâm của mình không có phóng dật à, cái tâm của mình cũng không có bị trao đảo trước những cái à, à cái dục trần trên cuộc đời này à, điều đó rất là quan trọng quan trọng cho nên là à, trong kinh nói đó là một hành xứ hành xứ nên đến hành xứ nên đến hành xứ nên đi À, hành xứ nên đi có nghĩa là cái nơi mà chúng ta dán tâm vào đó tức là cái đề mục đó. À, chúng ta hiểu là như vậy độc cư là chúng ta dán tâm vào trong đề mục à, không có bị tán loạn nội tâm mà khi mà cái tâm không có tán loạn thì chúng ta cũng dễ dàng có được cái cái sự an tịnh ở nội tâm ừ, như vậy thì cái điều kế tiếp ở đây cuối cùng ở đây đó là gì chú tâm vào ở trong tăng thượng ừ, chú tâm vào trong thượng trong khi chúng ta chuẩn bị cái đời sống của mình đó là ờ, là là gì à, mặc y phấn tảo đi khất thực à, không ưa thích hội họp rồi à, không có à, cái người thiểu dục à, biết đủ rồi cái người tinh cần rồi à, cái người à, gọi là chuyên giữ gìn hay là bảo bảo à, những cái người mà à, thanh tịnh về tứ thanh tịnh giới đó, đó là cái cái nền tảng của một cái người tu nhưng mà để rồi chính vì vậy đó thì làm cho cái nội tâm của mình dễ đạt được cái sự an tịnh đặc biệt là tăng thượng tâm tăng thượng tâm á, ở đây là á thí chích tá tức là chỉ cho cái à, cái nội tâm được an tịnh mà trước tiên đó là nói đến những cái thiền chứng những cái thiền chứng chúng ta thấy một điều đó là để cho cái tâm của mình đạt được thiền chứng thì ít ra đó là cái tâm của mình phải đạt được cái gọi là cận tự cận định tức là một trạng thái gom tâm rất là nhiều rồi ờ, trạng thái định tâm rất là nhiều rồi mặc dù là cái định này nó chưa vững nhưng mà đã có những cái sự tiền đề của của phương pháp định Đấy chứ không phải là không có cái định đâu à, và khi mà mình chứng đắc sơ thiền đó à, sơ thiền đó, thì à, chúng ta biết rằng một cái người mà chứng đắc sơ thiền mà mình hiểu cái tăng thượng tâm ở đây đó thì ở đây là cái tâm an tịnh khi một cái vị hành giả chứng thiền ngay cả những cái người phàm mà chứng thiền hay là những cái bậc thánh mà chứng thiền thì chúng ta biết rằng cái nội tâm thật sự là có được cái sự an tịnh rất là lớn à, an tịnh rất là lớn tâm không chúng ta nghe ở trong chánh kinh à, Phật dạy rằng là vị tỷ kheo à, ly ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh thì cái cái ác bất thiện pháp ở đây đó tức là cái suy nghĩ cái khởi lên những cái ý niệm bất thiện ờ, cả đấm nhiễm ở trong các cái dục rồi là à, nghĩ đến sự sân hận nghĩ đến sự não hại đó nó nó nó nó không không có trong thời điểm đó nó không có cho nên là ly ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh tức là cái tâm của cái vị hành giả đó ít nhiều lìa được các cái dục tâm của chúng ta đó là thường là bị những cái quay cuồng trong trần cảnh này trong dục trần này tức là sắc thinh hương vị xúc nó cứ ờ, ờ, làm cho chúng ta đắm nhiệm ví dụ như bây giờ mình à, ngồi thiền tự nhiên mình nhớ ăn uống hay là tự nhiên là mình nhớ bằng cái tưởng của mình nhớ bằng cái tưởng của mình là À, nhớ cái mùi nước hoa hay nhớ cái thức ăn rồi nhớ cái sự xúc chạm hay là nhớ cái gì qua cảnh mắt thấy hay là dụ cái gì mà qua qua tai đã nghe à, rồi tâm của chúng ta suy nghĩ những điều đó thì làm sao cái nội tâm có được sự an tịnh và khi một cái vị hành giả chứng thiền đó thì à, như chúng ta được nghe mô tả đó là vị tỷ kheo ly ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh tức là cái tâm thật sự là có được cái sự hạn chế ly được các cái dục thì tâm mới thật sự là đi đến lần lượt đi đến cái sự an tịnh được ờ, mà quý vị biết rằng một vị mà chứng sơ thiền ờ, thì vị đó ờ, làm cho cái cái cái cái trạng thái của hôn trầm ờ, nó nó nó nó nó, nó lắng dịu đi ờ, tức là trạng thái mệt mỏi mệt mỏi của ờ, thân mệt mỏi của hạn chế suy tư của tâm trạng thái buồn ngủ hay trạng thái giả dự mệt mỏi đó thì đó là một trong những cái cách do hôn trầm và vị tụy miên nó sanh khởi nhưng mà cái người mà chứng sơ tiền ấy, là một cái trạng thái làm cho cái tâm của một cái vị hành giả đó, đó minh định tỉnh táo hơn à, trong những cái lúc mà mình hành thiền chúng ta lưu ý. cho nên ở đây đó là nói đến cái à, nhị thiền à, rồi tam thiền rồi tứ thiền tức là à, ly hỷ trú xã à, vân vân nói trong những cái trạng thái của thiền của một cái vị thánh giả đó thì ở đây là một trạng thái hết sức là an tịnh các ngài đã đoạn tận phiền não và là các ngài đã chứng thiền à, mà mình hiểu là à, gọi là ở đây gọi là à, tam thiền à, gọi là à, tam thiền của bậc thánh à, gọi là thiền của bậc thánh thì ở đây là một trạng thái diễn ly một trạng thái diễn ly cho nên là các cái vị hành giả này đó là có một cái nội tâm và thật sự là ở đây nói rằng cái câu cuối ấy, nói chính lời chư Phật dạy Đức Phật luôn luôn dạy cho chúng ta những điều đó ừ, dạy cho chúng ta những điều đó nhưng mà rồi đó thì quý vị thấy rằng cái hoàn cảnh của ngày nay chúng ta sống á, thì ờ, cái tâm của mình nó khó an tịnh lắm khó an tịnh chứ không phải là không được an tịnh mình phải có cái sự quyết tâm rất là lớn và hơn nữa nó là phải là cái cái duyên của mình nó vừa đầy nó nó nó được đầy đủ kìa à, thì mình mới có để là thể rằng uh, ờ, có được cái sự vững vàng uh, từ cái nội tâm đắc định được còn nếu mà cái tâm mà không vững vàng thì cái tâm an tịnh còn chưa có nữa chứ đừng nói tới đắc định uh, chúng ta lưu ý như vậy cho nên là là uh, cái lời dạy xuyên suốt của đức chư phật quá khứ hiện tại và vị lai đó có nghĩa là chúng ta làm sao có giới được thanh tịnh Ờ, có định được uh, viên mãn và có tuệ được đầy đủ đó thì điều đó rất là quan trọng ừ, quan trọng rất là nhiều cho nên uh, cái, mình nhắc đến các cái hình ảnh của bậc thánh như ở trong cái bài kinh này nói đến trưởng lão gọi là tôn giả đô lá Paradocha đó là một cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng là khi mà ngài đã sống một cái đời sống độc cư rồi đó thì ngài à, thực hành những cái pháp là đi trì bình khất thực rồi à, độc cư thiền định rồi à, tri túc thiểu dục biết đủ muốn ít đó à, thì đó là những cái cách để làm cho và các ngài à, thực hành cái hạnh đầu đà hạnh đầu đà có thể là hạnh đầu đà có tới 10 chúng tôi nhớ không lầm là 16 pháp đầu đà này. nhưng mà ừ, do cái hạnh đầu đà đó, đó cho nên là các ngài không có người có vị thì nguyện đọ đầu đà là không nằm ngăn quay ni nằm à, có vị là nguyện đầu đà là à, đi khất thực trong bá à, đi đất thực mà dùng có vị thì à, nguyện đầu đà đó là chỉ thọ dụng ở trong bát mà thôi tức là nhất bát tức là ăn ăn một lần ờ, chứ không có ăn ờ, nhiều lần vân vân nó có nhiều cái cái phương pháp đầu đà lắm mà phương pháp đầu đà ở đây đó là để chi để cho hạn chế cái gọi là cái tâm bất thiện nó sanh khởi lên thôi à, và cái hiểu đúng của mình á, là để cho nó nó nó nó nó làm cho cái tâm bất thiện không sanh khởi chứ không phải là à, mình hành trì một phương pháp này hoặc phương pháp nọ hành trì mà cái tư cái tư tưởng của mình à, cái quan điểm của mình nó sai lệch á, thì từ đó cái tà kiến nó khởi lên à, nó không phải là gọi là hạnh đầu đà nhưng mà hạnh đầu đà thì à, nó giúp cho cái tâm của mình à, ngày mai sau mình có có có sống trong cái cảnh nào đó mình cũng có thể đối kháng nó được mình không có tính nổi mà mà phải phải khổ vì vì nó cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là giống như là ngày ngày ngày ngày ngày ca diếp vậy đó ngài là một cái vị trưởng lão cho nên là ngài được mệnh danh là một cái vị gọi là đệ nhất về đầu đà thì không phải là có nghĩa là ngài làm những điều đó để rồi được cái gì à, được cái lời khen tiếng tốt hay lợi được chứng đắc gì bởi vì ngài đã thành tựu rồi à, trở thành một bậc a la hán rồi thì ngài cũng không phải là mong muốn cái đó và ngài kể là càng cũng không muốn là người ta khen hay là chê ở đây ngài cũng không họ, họ, họ muốn người ta khen hay là chê ở đây mà ngài làm những điều đó đó để nôi gương cho uh, ờ, noi gương cho cái hình ảnh nôi gương cho những cái cái cái cái cái, cái hậu thế hậu thế tức là những cái người sau này uh, nương vào đó thấy cái hình ảnh đầu đà của ngài mà đáng bất trước đáng học theo đáng là hành trì theo uh, chứ không phải là uh, vì cái mục đích khác cho nên ở đây đó uh, khi mà mình nói đến uh, trưởng lão Binh à, à, Đô Láp Phá Ro Đo Chá à, mà kiều mà Đức Phật Ngài nói lên cái kệ ngôn ở đây đó là không mắng, không gia hại, chế ngự trong giới bổn, tiết độ trong ăn uống, nằm ngồi chỉ có một, chỉ một mình, chú tâm vào tăng thượng, chính là lời Phật dạy nếu mà mình đọc kỹ cái bài kệ này thì chúng ta thấy rằng à, nếu mà mình có cái sự chuyên tâm thì rõ ràng đây là một cái bài kệ Đức Phật dạy cho chúng ta nó giúp cho chúng ta à, chuyên tâm hơn hành trì tốt hơn trong cái lời dạy của Đức Phật để có được cái sự an lạc thì à, chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu lời chúng tôi xin được dứt lời ở đây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 mà qua ta sắp bằng mang lăng ra khăn tu sắp bê đê qua ta sắp bằng Buddha nữ hóa quên ai sa đà sa thị tu tê mà qua tu sắp bằng mang lăng ra khăn tu sắp bê đê sa đà sa thị tu tê mà qua tu sắp bằng mang lăng ra khăn tu ha nữ hóa sa đà sa thị tu tê